đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người coi Cái này người ta gọi là cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng nè Cái thứ gì đâu mà sống vô văn quá Sống bẩn thỉu vậy đó À Làm ơn Hàng của ai nấy nhận dùm nha Nhà của người ta mà quăng rác của nhà người ta vậy đó hả Gì vậy? Gì vậy? Thấy không? Bắt quả tan luôn nè Quả tan cái gì? Sáng sớm làm gì la lối âm sùm vậy hả? Rồi còn quăng rác qua nhà người ta làm sao? Bà ngang ngược quá vậy Ê bà nên nhớ nghe nhà tôi rất là fashion cho nên những cái rác của tôi rất là giá trị không phải là những cái thứ rác rẻ tiền rác này là rác của nhà bà của lê thị đó nhận lại đi lê thị hả bà ngang ngược bà sang trọng quá hả bà quăng, quăng rác tao do nhà người ta hả Ê, trời đất ơi bà mới là ngang ngược đó rác này là rác của bà nè của bà đó tôi thấy ơi, bà tôi thấy bà đẹp rõ ràng bà nói của tôi là sao xí xí xí đợi cái gì đấy rác đó bà nói rác nhà mình đó con khoan khoan khoan xí đi thể của ông bà tổ tiên nhà Bùi Thị làm chứng Đúng Bịch rác này không phải của gia đình nhà con ừ. Nó của ai không có qua em đem bịch rác này qua nhà bên kia rồi Sáng sớm đứa nào đem ở đây vậy <laughs> Tự giặt áo cho người xem lưng luôn ừ. Đem rác bỏ ra ngoài đường bỏ cho nhà người ta kìa ừ. Ăn ở mất vệ sinh vậy mà còn la nữa Bỏ vô nhà người ta chứ đâu có bỏ nhà bà đâu bà la ơi. Sao Trời sao mày ngu quá vậy Hả tự nhiên mày nói rác nhà mình đi quăng nhà người ta Chứ bà dạy con là dục rác nhà mình thúi nhà mình Rác thúi nhà người ta chứ cao sang quyền quý vậy đó tôi dứt rác chỗ khác trong cái dứt rác nhà bà đây là bên rác của bà đây nè xí cái gia đình bùi kiệm nghe đây ê sai rồi mày dạ đúng rồi bùi kiệm đúng rồi ăn ở dơ quá phải là bùi kiệm chứ không có bùi thị gì hết trơn á cho luôn gia đình bùi thị nghe đây gia đình sang trọng quá cao sang quá à. quyền quý quá à. sống hiện đại quá à. cho nên là bà đâu thì quăng đó tay thừa biết à ê cái con nhỏ hoạt hình kia cái gì bà bà bà, bà. Để, để chị mày là hồng hoạt hình đi Tao nói mày biết nha Đây ha. là xì tay của tôi Xì tay kệ mày đây nè tao nói cho mày biết nha mày nói tao là đã đâu quăng đó ha ờ. ý mày nói tao là sống trong rừng ra đó hả à, tự nhận luôn tự nhận luôn tự nhận sống trong khu phố này tổng cộng là 18 năm 7 tháng và 8 ngày Không biết lý do từ đâu mà cả hai dòng họ có hiềm khích với nhau Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đi đến hồi kết cùng Và trong 5 năm trở lại đây Những trận chiến bất phân thắng bại Phe ta đầu của mày mày tính lại đi dạ. hả cầm máy tính mà tính cái kiểu đó hả mày ô nó thắng mình một trận toán hay quá ha con bởi vậy bây giờ tao mới hiểu ra vì sao mày làm nghề ở bây giờ con mới hiểu 21 lớn hơn 20 <laughs> như vậy gia đình của lê thị đã gác được một trận rồi <laughs> Và chiến thắng đó, thành công đó chính là do mình Bởi vì mình đẹp, mình có mỹ nhân kế Cho nên mình đã chiến thắng một trận Không phải một trận, mà là một trăm trận Bắt chiến, bắt thắng, bắt, chiến, bắt thắng, bắt chiến, bắt thắng, bắt chiến, bắt thắng Mà Mã ơi, nếu không phân được thắng bại thì sao hả má? Thì sẽ có một trận hỗn Như vậy chúng ta đã thua một trận rồi ư à. Không được Chúng ta phải tăng cường độ hung Hung khí hả mẹ Bậy Hung dữ Phải dữ lên Phải gầm thét Phải gào thét lên Phải dữ lên

gì rồi Ủa, gì vậy? Mày đến tao đau dữ mày Ủa, má Má nè con Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ, Ủa, sao vậy? Đau quá, nó đánh ừ. Rồi, Nó đánh mẹ nó con Ai đánh? Ai đánh má vậy? Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, em đánh Trời bé Ly, dạ. sao đánh má tôi? Em tưởng là ai tới đây quăng rác trước nhà nhà mình nên là em quýnh nó Trời ơi, chị Lì, chị đánh mẹ em đau luôn rồi nè Trời nó coi bình rác này của ai đây? Ừ Của gì á? bình rác này của ai? Của gì? Trời ơi, sao vậy cô? tùm lum gì ồ thì bà đó bà quăng rác nhà mình cho nên là thì bà quăng rác nhà tôi tôi quăng rác nhà bà chứ sao vậy là quê trời đất ơi, ai mượn quăng rác nhà người ta chị ba thôi thôi má bà thôi. nói mà bà quăng rồi bà trời nói chi vậy trời thôi má mỗi người nhịn câu đi mà cũng kỳ tự nhiên cô quăng rác của nhà con chứ cô qua ờ, ờ ê, ờ. ê, ê, ê, ê, nói gì vậy nói gì vậy bên vậy? kia phải kiếp chuyện trước thì bên đây mới mới đổi lại như thế nào ê, nè, nè, nè. Trời ơi, nè. quăng hả? rác qua đây thì má tôi thấy rồi má tôi quăng lại tôi quăng quăng, quăng lại có gì đâu vậy nè bên cô qua chưa đổi đúng không nè tôi quất một cái bây giờ mấy ta hiền cái đầm tối à bà đó thiệt tình à vàng trên chưa có im mà vàng dưới cãi nhau à hả gì vậy hai cái gia đình này đúng là quan gia mà ờ ủa ai vậy cái gì mà trời ơi hồi quá hết cãi nhau hòa thuận hết rồi đúng không còn quá Ôi, ôi, thôi quá, cãi nhau hết luôn á hả? Dù gì, đừng đừng có ơi ơi ơi ơi vệ sinh vệ sinh làm ơn ha đừng có vứt rác là bậy bạ à, ờ, đúng rồi nghĩ sao tôi quăng à tôi là một người vệ sinh mà nghĩ sao à đúng rồi đi vô cơm đi Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, là cái gia đình mất vệ sinh mất vệ sinh sao con chị mất vệ sinh rồi em cũng mất vệ sinh luôn đừng có em mất vậy sinh cho cố là sao vệ sinh nè sao tự nhiên đổi rồi tôi mất vệ sinh trời ơi đúng là oan gia bùm chiêu oan gia